An Nam tứ đại thần khí Mỗi nền văn hóa lâu đời đều gắn liền với những bảo vật linh thiêng. Nếu như Nhật Bản có tam chủng thần khí, Trung Hoa có trấn quốc chi bảo, Triều Tiên có thiên phù tam ấn, thì đất An Nam chúng ta cũng có bốn báu vật thần thánh được gọi là An Nam tứ đại thần khí. Trong dân gian còn lưu truyền với hai cách gọi khác là Nam Thiên Tứ Bảo Khí hay Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí. Bốn thần khí này gồm có tượng Phật Chùa Quỳnh Lâm, Tháp Báo Thiên, Chuông Ngân Thiên, có tài liệu nói là Chuông Quy Điền và Vạc Phổ Minh. Đây được coi là bốn kỳ quan, bốn quốc bảo, bốn công trình nghệ thuật dưới thời Lý Trần. Vậy thì vì sao chúng được tôn vinh là đại khí, bảo khí hay thần khí? Nghĩa là những báu vật có thể chấn hưng cả một quốc gia, quyết định đến sự phồn vinh hay suy vong của cả một dân tộc. Chắc hẳn câu trả lời sẽ không chỉ giới hạn ở mức độ bề thế của quy mô, mức độ tinh xảo của nghệ thuật hay mức độ vĩ đại của tinh hoa và văn hóa, mà sâu xa hơn nó còn ẩn chứa nhiều bí mật của cả 4.000 năm lịch sử. Và nếu nhìn lại những bộ tứ của Đại Việt, ta có thể thấy tất cả đều là những bậc thánh nhân. Ví như An Nam Tứ Bất Tử, thờ bốn vị thánh linh thiên, Hoa Lư Tứ Trấn, thờ bốn vị thần trấn giữ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của vùng đất Cố Đô, hay Thăng Long Tứ Trấn có bốn ngôi đền thiên thờ các vị đại thần bảo vệ cho kinh thành phải chăng an nam tứ đại khí cũng cần mang trong mình những yếu tố linh thiêng và cao quý nhiều ấy mới có thể được coi là vật báu chấn hương dân tộc Việt. Nhưng trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lại không có lời giải thích cho sự ra đời của tứ đại khí này. Có chăng thì những cái tên như Tháp Báo Thiên, Vạc Phổ Minh hay Chùa Quỳnh Lâm chỉ lác đác xuất hiện đôi lần như một công trình nghệ thuật hay một di tích bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính sử dường như vẫn luôn tránh né những câu chuyện mang yếu tố thần thoại, trong khi huyền sử lại chỉ được chấp nối qua những lưu truyền và ghi chép dân gian. Bởi vậy, để tìm lời giải thích cho bốn báu vật nói trên, chúng ta hãy lần theo những truyền thuyết xưa còn để lại. Cho dù nó mang màu sắc huyền thoại cho dù nó có những yếu tố tâm linh khó giải thích bằng lời thì dẫu sao đó vẫn là một phần của lịch sử mà dân gian vẫn gìn giữ cho chúng ta đến ngày hôm nay. Câu chuyện bắt đầu từ thời vua Thần Nông khoảng 5.000 năm trước đây. Sau khi thống nhất Sơn Hà, Thần Nông làm phép thu linh khí Hoa Hạ xuống núi Thái Sơn, khiến đồng đen trong lòng núi Thái Sơn kết tinh thành trâu vàng của Trung Hoa. Khi thiên hạ thanh bình hoặc khi có chúa thánh ra đời, thì vào những đêm trăng sáng, trâu vàng lại ra khỏi núi, bay lơ lửng trên không trung, tỏa sáng cả một vùng. Núi Thái Sơn vốn là một nơi có mỏ đồng đen quý hiếm. Các thầy phong thủy Trung Hoa cho rằng đồng đen là mẹ của vàng. Bởi vậy, các đời vua đều thu thập đồng đen ở Thái Sơn đem cất vào kho, rồi làm phép cho trâu vàng không được rời khỏi núi. Thời nhà đường, vua đường Ý Tôn sai Cao Biện sang làm tiết độ sứ tại nước ta. Cao Biền sớm nhận thấy linh khí phương Nam cường thịnh nên đã trấn yểm các thế đất, thu tất cả tinh hoa, linh khí của Đại Việt vào bụng 36 con trâu vàng, rồi đem về giam dưới núi Thái Sơn cùng với con trâu vàng của Hoa Hạ. Đến đời vua Tống Thái Tông, sau khi bại trận trước quân ta ở Chi Lăng và Bạch Đằng, vua Tống sai đào trâu mang về yểm ở Hoàng Cung, trong đó có cả con trâu vàng Trung Hoa và 36 con trâu vàng giữ linh khí Đại Việt. Sau đó, khi hai vị thánh tăng của Đại Việt là Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh Vân Du đến Trung Thổ, các vị đã giúp nhà Tống trừ tà tại Hoàng Cung nên được vua Tống ban thưởng đồng đen. Hai vị thánh tăng đã làm phép thu hết cả kho đồng đen, đồng thời lấy lại 36 con trâu vàng có chứa tinh anh của dân tộc Việt. Từ đó, linh khí Đại Việt lại rực sáng cả trời Nam. Sau khi trở về, Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh đã dùng số đồng đen thu được đúc thành bốn bảo khí giữ nước, được gọi là Nam Thiên Tứ Đại Thần Khí. Bởi vì đồng đen là tinh hoa trên núi Thái Sơn, mang trong mình linh khí của trời đất. Vậy nên, tứ bảo khí của Đại Việt một cách tự nhiên đã mang trong mình một sức mạnh thần kỳ. Bảo khí thứ nhất, đỉnh tháp Báo Thiên. Tháp nằm trong khuôn viên chùa Sùng Khánh Báo Thiên – Chùa được xây dựng vào năm 1056, thời vua Lý Thánh Tông. Tương truyền, vào rằm tháng Giêng năm 1056, vua ra hội Tây xem cá thì gặp một người mắng rằng Nhà vua làm chúa trời Nam, sao không tu đức, sửa sang chính sự mà lại còn trông chơi? Như vậy là làm gương xấu khiến cho bọn quan lại tham ô hà hiếp dân chúng. Ta là thần, được Thượng Đế sai xuống giữ việc mưa nắng vùng này. Này thấy dân khổ nên hiện ra báo cho hay. Vua Lý Thánh Tông liền bỏ cuộc chơi, quay về triều, giảm bớt yến tiệc cũng như chi tiêu trong cung đình, cách chức các quan tham, rồi cho làm chùa báo ơn trời đặt tên là Sùng Khánh Báo Thiên. Đến năm sau, 1057, vua cho xây tháp ở trong chùa, tháp cao 20 trượng, tức 40 mét, gồm 12 tầng, tháp đã cao lại được xây trên gò đất nên lại càng cao thêm. Danh sĩ Phạm Sư Mạnh thời nhà Trần có làm bài thơ về tháp báo thiên như sau. Đề tháp báo thiên Trấn áp đông tây cũng đế kỳ Khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy Sơn hà bất động kình thiên bút Kim cổ nam ma lập địa chùy Phong bãi chung linh thời ứng đáp tinh di đăng chúc dạ quang huy ngã lai dục tủy đề thi bút quảng lãnh xuân giang tác nghiễn trị bản dịch trấn áp đông tây giữ đế kỳ một mình cao ngất tháp uy nghi chống trời cục trụ non sông vững sừng sững ngàn năm một đỉnh chùy chuông khánh gió đưa vang đối đáp đèn sao đêm đến rực quang huy. Đến đây những muốn lưu danh tính, mài mực sông xuân viết ngũ thi. Đến đây hai vị thánh tăng lại dùng đồng đen để đúc nên đỉnh tháp tầng thứ 13. Cũng kể từ đó, những vị tinh tú trên thiên hà đều hướng về phương Nam. Đêm đêm tỏa hào quang chiếu sáng đất Thăng Long. Bảo khí thứ hai, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm – chùa Quỳnh Lâm ở bên núi thuộc phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Xưa kia là xã Hà Lôi, huyện Đông Triều, Phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chùa được hình thành từ cuối thế kỷ thứ năm, đầu thế kỷ thứ sáu và được tu sửa qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê. Đến thời vua Lý Thái Tổ, ngôi chùa không có tăng ni mà chỉ có người dân đến niệm Phật. Đến năm 1077, ngôi chùa này mới có người đến trụ trì. Tương truyền rằng tượng Phật Quỳnh Lâm được đúc ngay sau khi thiền sư Minh Không và Đạo Hạnh mang đồng đen từ nước Tống về. Đặc biệt, bên bức tượng Phật còn lưu giữ 18 viên xá lợi của các vị Bồ Tát Đại Việt, lại thêm 360 viên đá linh khí từ các đền thờ chư thánh và anh hùng của Đại Việt. Vì độ lớn của tượng nên phải xây tòa điện cao 7 trượng để đặt tượng tục truyền rằng đứng phía nam thị xã Đông Triều cách chùa Quỳnh Lâm ước chừng 10 dặm vẫn còn thấy nóc điện che sát đầu pho tượng. Trong dân gian có thơ Đức tiếng Quỳnh Lâm cõi xứ Đông Tháp cao chính đợt màu mây ám Chùa rộng trăm gian gác ngựa hồng Trước điện thông reo cùng trúc hóa Trong am khánh đá với chuông đồng Từ ngày có tượng Phật Ngôi chùa trở nên rất linh thiêng Đại Việt cũng đánh bại cuộc tấn công của quân Tấn. Thời nhà Trần cũng ba lần đánh bại đội quân hùng mạnh và hiếu chiến nhất là Mông Cổ. Có lẽ đây được xem là bức tượng Phật linh thiêng vào bậc nhất cõi trời Nam. Cho nên nhân gian có câu nói rằng chỉ cần pho tượng vẫn còn thì Trung Nguyên mãi mãi không thể xâm phạm bờ cõi An Nam. Bảo khí thứ ba, Vạc Phổ Minh Vạc Phú Minh được đặt tại chùa Phú Minh Phủ Thiên Trường, Nam Định ngày nay. Vạc được đúc vào tháng 2 năm Nhâm Tuất 1262, nhân dịp Thượng Hoàng Trần Thái tông về chơi tức mặt. Thượng Hoàng quyết định biến nơi đây trở thành nơi quan trọng của nhà Trần, nên đổi tên tức mặt thành Thiên Trường, xây cung trùng quan. Các thượng hoàng của nhà Trần sau khi rời ngôi thì sẽ về để ở và vua con phải đến chầu vua Trần Minh Tông có bài thơ đề rằng Đề phú minh tự thủy tạ Huân tận hương đồ mãn tọa hương Thủy lưu sơ khởi bất đa lương Lão dung ảnh lý tăng khai bế Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường Bài thơ được Đào Thái Tôn dịch như sau Đề ở nhà thủy tạ chùa Phố Minh Hương cháy ngàn năm khắp chốn thơm nhẹ trôi dòng nước khói lan nồng đa già rập bóng sư cài cửa một tiếng ve kêu thư rộn buông theo mô tả vạt nặng ba vạn cân bên ngoài có hình sòng uốn lượn và hình chim ô đang bay trên thành có 100 lỗ hình quả trứng tượng trưng cho con rồng chấu tiên trong mỗi lỗ lại đặt một tượng sòng vàng để tích tụ linh khí của dòng dõi bách việt bệ phạt khắc tên tất cả các vị vua của dân tộc, từ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân cho đến vua Lý Thánh Tông. Tục truyền rằng, ngay sau khi vạc được an trí, trên không có tiếng nhạc vang lừng, rồi hàng vạn con hạt từ đâu về bay lượn. Hào quang từ trong vạc phát ra sáng chói một vùng. Ngài Minh không thấy vậy mới nói rằng, không ngờ linh khí tụ nhanh đến vậy. Sau đây trên trăm năm sẽ có giặc phương Bắc thiên hạ không ai địch nổi nhưng nơi đây một vị đại thánh sẽ giáng trần phá tan giặc đó quả nhiên mảnh đất ấy là nơi phát tích ra nhà trần sau này còn người anh hùng đó chính là hưng đạo vương trần quốc tuấn ba lần chiến thắng quân nguyên mông bảo khí thứ tư chuông ngân thiên khi nhắc đến thần khí thứ tư có ý kiến cho rằng đó là chuông quy điện ở chùa một cột nhưng Chung quy điện không phải do hai vị thánh tăng đúc nên. Hơn nữa, cũng không thể hiện được ý nghĩa linh thiêng như ba thần khí còn lại. Bởi vậy, giả thiết này e rằng không hợp lý. Nói về chuông ngân thiên, sở dĩ có tên gọi như vậy là vì tiếng chuông vang rền lên tận trời xanh. Chuông ngân thiên gắn liền với sự tích con trâu vàng dưới lòng hồ Tây. Chuyện kể rằng, sau khi đúc chuông được đưa lên đỉnh tháp báo thiên. Lúc ấy thần linh đều tụ về nơi này. Hai vị thánh tăng mới bắt đầu đánh chuông. Tiếng chuông vang rền ngân tới tận Trung Hoa. Vì đồng đen là mẹ của vàng. Con trâu vàng hoa hạ ngỡ là tiếng mẹ gọi bèn vùng lên chạy về đất Thăng Long, rồi sau được trấn yểm dưới lòng hồ Tây. Gần nơi trâu trầm xuống được dựng đền thờ gọi là đền Kim Ngưu nghĩa là đền trâu vàng. Người dân Thăng Long vẫn đồn đại rằng những đêm trời đẹp trâu vàng lại nổi lên mặt Tây Hồ, có lẽ là vì vậy. Lại nói về quá chuông ngân thiên, hai vị thánh tăng cho rằng thần linh Đại Việt tuy nhiều nhưng quỷ ma cũng không thiếu. Trải qua các cuộc chiến tranh, rất nhiều hồn phách của binh sĩ Trung Hoa bỏ mình trên đất Việt vẫn thường quấy nhiễu nhân gian. Bởi vậy hai vị đã chiêu hồn họ để làm chày giải oan. Với những binh hồn không thể siêu thoát, hai vị lại thu hồn phách của họ vào chuông ngân thiên rồi thả xuống sông lục đầu, nơi quả chuông rơi xuống còn được gọi là đọa chung lại, tức vũng chuông rơi. Không được lòng dân, an nam tứ đại khí cũng không còn. Trải qua các triều đại lý trần, an nam tứ đại khí đã cùng Đại Việt đánh bại cuộc xâm lăng của nhà Tống ba lần đánh bại đội quân Mông Cổ hùng mạnh nhất lúc đó. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, nhưng nhà Hồ không được lòng dân, linh khí của bốn bảo vật cũng mất. Năm 1406, đỉnh tháp báo thiên bị đổ, báo hiệu linh khí của An Nam Tứ Đại Khí đã không còn. Năm sau 1407, quân Minh tiến đánh, nhà Hồ quả nhiên không giữ được nước,